Xin à, kính chào toàn thể quý khán giả trở lại với chương trình của Lan Tải yêu thương TV cùng với à, tất cả các chú các bác trên à, mọi miền tổ quốc sẽ tiếp tục có cái nội dung tọa đàm liên quan tới vụ án biêu cục cầu voi. Thưa tất cả quý vị khán giả thì trong chương trình phát video tối ngày hôm qua Lan Tỏa yêu thương cũng nhận được rất là nhiều các sự đóng góp góp ý của quý khán giả à, về vấn đề công tác làm chương trình trong đó có một khán giả đã đề xuất một vấn đề đó là khi mà Lan Tỏa yêu thương à, chia sẻ các thông tin à, rồi tọa đàm đưa ra các cái vấn đề các bác các chú à, phân tích bình luận mổ rẻ liên quan tới vấn đề tư pháp liên quan đến vấn đề pháp lý liên quan tới vụ án bưu của voi thì cũng à, rất mong à, lan tỏa yêu thương sẽ cập nhật về à, cái à, ngày tháng à, rồi thì à, cái thời điểm à, mà sự kiện tọa đàm diễn ra đây là một cái, cái góp ý mà lan tỏa yêu thương thấy rằng là cũng rất là à, phù hợp à, nên là ở trong cái chương trình ngày hôm nay thì à, lan tỏa yêu thương cũng xin à, chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của quý khán giả à, đặc biệt là vấn đề là công tác làm chương trình à, thì à, có lẽ rằng là từ video sau trở đi hoặc các cái nội dung sau trở đi lan tỏa yêu thương sẽ thiết kế một cái à, logo à, liên quan đến ngày tháng để quý khán giả nắm được là cái thời điểm diễn ra cái nội dung tọa đàm nó là vào cái thời điểm lúc nào à, còn à, ngày hôm nay thì à, lan, lan tỏa yêu thương chưa kịp chuẩn bị nên là cũng xin thông báo tất cả quý vị khán giả thì hiện nay là cái nội dung tọa đàm đang diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 8 năm 2022 Dạ vâng khi nói đến vụ án biêu cục của voi à, có lẽ rằng là có rất nhiều các ờ, luật sư luật gia nhân trí sĩ thức trong cả nước cũng như thậm chí là đồng bào hải ngoại người ta cũng đã có rất nhiều các cái bài viết rất nhiều các cái quan điểm được nêu ra trên không gian mạng kể cả Facebook, YouTube và các nền tảng xã hội khác và à, có những bài viết có những cái nội dung à, đã chia sẻ rất là lâu rồi ví dụ như những cái bài viết rất là thấm đẫm à, cái hiện thực của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã chia sẻ cách đây à, kể, kể cả đến bây giờ là gần 2 năm rồi sau phiên giám đốc thẩm à, vẫn còn nguyên giá trị à, và ngồi ngay ở trong chương trình của lan tỏa yêu thương hiêm hôm nay thì à, chú hoàng anh khiêm cũng là một người đã có rất nhiều các cái bài viết liên quan tới cái vụ án biêu cục của voi mà đến bây giờ lan tỏa yêu thương đọc lại vẫn thấy rằng là còn nguyên giá trị vậy nên là cái trong cái chương trình ngày hôm nay để làm chủ đề đưa ra bàn luận đưa ra phân tích đưa ra có góc nhìn đến từ các diễn giả khác à, thậm chí là ngay cả bản thân chú Hoàng Kim thì à, xin phép tất cả các chú các bác à, và cộng đồng mạng à, cháu Minh lan tỏa yêu thương sẽ tiếp tục đưa một cái nội dung do chú Hoàng Anh Khiêm đã chia sẻ cách đây hơn một năm rồi à, nội dung tiêu đề của cái vấn đề bài viết của chú Hoàng Anh Khiêm đó là Biêu điện cầu voi đại án thế kỷ và công cuộc đánh án diễn ra như thế nào thời điểm Hồ Di Hải được tự do và cuộc đua marathon không thể câu giờ khi các vận động viên đã kiệt sức đấy là tiêu đề cái bài viết của chú Hoàng Khiêm sau đây chúng ta đi vào cái nội dung uh, chính của bài viết do chú Khiêm đã chia sẻ cách đây hơn một năm. Vào ngày mùng 16 tháng 8 năm 2021, à, tức là cách đây tròn một năm, chú Hoàng Anh Khiêm đã chia sẻ một cái bài viết là Biêu điện cầu voi đại án thế kỷ và công cuộc đánh án diễn ra như thế nào. Thời điểm Hồ Dĩ Hải sẽ được tự do và cuộc đua marathon không thể câu giờ khi các vận động viên kiệt sức Nạn nhân là Hồ duy Hải được minh oan thì toàn bộ hệ thống tư pháp từ Long An đến Trung ương sẽ phạm pháp. Tránh án Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng thế cờ triệt buộc để tự cứu mình và hệ thống tư pháp quốc gia thoát tội danh giết người có tổ chức và kế hoạch câu giờ kéo dài vụ án cán đích 15 năm hết thời hạn bãi lại. Tuy nhiên hiệu ứng domino sẽ xảy ra sớm và tâm linh quả báo đã và đang trừng phạt khẩn cấp khẩn cấp nút thắt bắt đầu từ đây thứ nhất tôi kêu gọi tôi khẩn cấp kêu gọi bà Nguyễn Thị Loan phải làm đơn kiện tố cáo ba cơ quan tư pháp của Long An đã vu khống truy bắt bắt người trái pháp luật xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự một công dân vô tội các nhân chứng bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải cần phải được hợp pháp hóa và được các được Liên đoàn Luật sư Việt Nam hỗ trợ về mặt pháp lý phải ký hợp đồng chính thức với luật sư bào chữa trong phiên tái thẩm. Đơn kiến nghị kêu an, lan man, rối rắm hay sai sót các thủ tục pháp lý, số lượng các nhân chứng, văn bản, các luật sư tham gia không có chữ ký, sai ngày tháng vân vân sẽ rơi vào tình trạng bị bác đơn hoặc trì hoãn kéo dài thời gian xem xét và không có hiệu quả pháp lý. Đơn tố cáo phải gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Ủy ban của Tư pháp Quốc hội sẽ được xem xét, phản hồi hoặc thụ lý trong thời gian một tháng theo luật định. Thứ hai, về phán quyết 05, phiên giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020 đã tiến hành không đúng với thủ tục pháp lý, tránh án Nguyễn Hòa Bình vi phạm nguyên tắc hồi tị, nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật hình tố tụng hình sự năm 2015. Bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là vi hiến Hội đồng 17 đã xét xử trái luật bị án Hồ Di Hải theo thủ tục sơ thẩm, không có nhân chứng, không có chứng cứ, tang vật, không có luật sư chính thức. Luật sư Trần Hoàng Phong chỉ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình. Đặc biệt không có mặt bị án Hồ Di Hải tức là xử vắng mặt tội phạm phản quốc và tử tội không được nói lời cuối cùng ra bản án trái với trái với luật là đồng phạm giết người. Tóm lại phán quyết 05 là vi hiến, không có giá trị pháp lý. Chủ tịch nước và Quốc hội có trách nhiệm bãi nhiệm đối với tránh án Nguyễn Hòa Bình cùng hội đồng thẩm phán và tuyên hủy phán quyết số 05. Thứ ba, kiến nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về cải cách tư pháp. Vụ án biêu cục cầu voi là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp. Giải pháp kết thúc vụ án là bê bối. Bế tắc này chỉ có thể là thành lập ngay một ủy ban bảo hiến đặc biệt với sự tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Giám sát tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công tố tối cao và Kiểm sát tối cao giải quyết dứt điểm các vấn đề xâm phạm các hoạt động tư pháp và bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Cả ba cấp tòa đã xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự với toàn bộ hồ sơ chứng cứ ngụy tạo vi phạm pháp luật ra những bản án trái với trái với luật gây oan sai và bỏ lọt tội phạm cần phải tuyên hủy các quyết định vi án tổ chức ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ do vụ 7 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia tiến hành điều tra độc lập các cơ quan tư pháp từ từ Long An đến Trung ương. Lý do Bộ Công an đã không còn trách nhiệm điều tra, Viện Kiểm sát Long An không còn quyền công tố, các cấp tòa không còn quyền xét xử hoặc tái thẩm vụ án. Quyền công tố kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn bảo đảm tính hợp hiến và có hiệu lực pháp lý kính chúc Ủy ban Bảo hiến đặc biệt hoàn thành sứ mệnh lịch sử và cải cách tư pháp thành công. Không cần phải kêu oan, hãy đòi công lý cho Hồ Di Hải. Bà Nguyễn Thị Loan và gia đình cần phải đặc biệt chú lưu ý kinh nghiệm xương máu, trứng không nên bỏ vào một giỏ, không gửi trứng cho ác, cần tập hợp lưu trữ toàn bộ chứng cứ ngoại phạm ở ờ, hợp pháp của Hồ Di Hải gồm có văn bản gốc, có ghi âm, ghi hình và được công chứng, cần phải ủy thác bộ hồ sơ bằng chứng cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. À, đó là toàn bộ cái nội dung bài viết của chú Hoàng Anh Khiêm chia sẻ vào ngày à, 16 tháng 8 năm 2021 cách này à, đã tròn một năm. À, như vậy là trong cái nội dung bài viết này của chú Hoàng Anh Khiêm thì cũng đã thể hiện ba cái vấn đề. Thứ nhất là có những nội dung nhắn gửi tới à, phía gia đình. À, đặc biệt là đối với mẹ của tử tù Hồ Di Hải chính là bà Nguyễn Thị Loan nhưng mà à, có một cái điều rất là đau xót rất là buồn mà bà Loan à, thì lại không nghe lời chú mà hiện nay là bỏ trứng à, tập trung vào một giỏ mà đặc biệt cái giỏ đấy lại rất là ác đấy, đó chính là cái giỏ của ông Trần Hồng Phong nhưng mà chúng ta biết là <laughs> ông Trần Hồng Phong thì bây giờ là gì là là uh, có cái điều gì đó mà cộng đồng mạng bảo là tay chân của thế lực Nguyễn Hòa Bình thế thì này thì nguy hiểm quá ngoài ra thì uh, về cái vấn đề phán quyết số 05 chú cũng đã chỉ ra một loạt cái vấn đề vi phạm vi hiến vi pháp uh, của Ờ, cơ quan tố tụng Long An cũng như là ba phiên tòa nhất là ở ờ, những cái phiên tòa họ xét xử là đều chẳng có nhân chứng chẳng có vật chứng ờ, chẳng có cái gì cả chỉ bằng 25 lời khai nhận tội điều này chúng ta đã nói rất nhiều trong suốt hơn 2 năm vừa qua rồi và cái điều thứ ba nữa thì theo góc độ nhìn nhận của chú Hoàng Hy Khiêm là phải cần uh, có một cái sự hành động ngay của chủ tịch nước cũng như là các cơ quan chức năng à, nhất là đối với vấn đề là viện kiểm sát nhân dân tối cao và ủy ban tư pháp cũng như ủy ban thường vụ quốc hội phải vào cuộc Ờ, và thợ, đặc biệt là cần phải là thành lập ngay cái ủy ban bảo hiến đặc biệt thành lập ngay cái ban chuyên án quốc gia à, giải quyết đặc biệt và thông qua cái bài viết này thì chú Khiêm cũng ngay từ ban đầu cũng đã nói rằng là à, cái thời điểm để Hồ Duy Hải được tự do và cuộc đua marathon không thể câu giờ khi các động, vận động viên đã kiệt sức ý muốn nói rằng là à, đừng để lòng tin nó sẽ bị à, phai mờ à, khi mà lòng tin của quần chúng nhân dân đã bị à, mất rồi ngoảnh mặt với à, à, cái vấn đề liên quan đến tư pháp của quốc gia rồi ngoảnh mặt thậm chí luôn cả cả với chế độ rồi thì lúc đó à, sẽ có lẽ có lẽ rằng là sẽ không thể cứu vãn được đó là những cái điều mà lan tỏa yêu thương cảm nhận được thì à, đọc lại cái nội dung của chú Hoàng Anh Khiêm chia sẻ cách đây hơn một năm còn à, phần tiếp theo cháu Minh lan tỏa yêu thương xin được à, mời các chú các bác có góc nhìn và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay vì khách mời đầu tiên trong chương trình cháu Minh à, xin được trân trọng mời bác Công Lý cựu chiến binh đến từ Hà Nội chủ kênh YouTube CPCB bảo vệ công lý có góc nhìn liên quan tới nội dung của chú Hoàng Anh Khiêm đã chia sẻ à, cách đây một năm tròn. Xin à, mời bác công lý ạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, <clears throat> kính thưa đồng đội cựu chiến binh. Có thể nói rằng à, đối với vụ án biêu cục cầu voi thì bây giờ chúng ta cũng cần không cần phải bàn bạc đến vạch trần hồ sơ vụ án và chúng ta có thể khẳng định rằng à, như vậy là từ khi có nhân chứng đứng ra để tố cáo các hành vi giết hai nữ biêu cục cầu voi ở Long An vào ngày đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008 thì chúng thể chúng ta có thể coi toàn bộ cái đống hồ sơ của vụ án biêu cục cầu voi à, mà do tòa án nhân dân tối cao từ cấp à, như vậy là ở Long An rồi đến vậy ờ, là tòa án cấp cao và đến tòa án nhân dân tối cao mà nơi nơi lưu giữ hồ sơ theo cái thông tư liên tịch của hai bình ký đó chính là tòa án nhân dân tối cao là nơi đang lưu giữ toàn bộ hàng ô tô hồ sơ vụ án của Hồ Sĩ Hải bởi vì với cái thông tư liên tịch này để tòa án nhân dân tối cao có quyền bịt hết những các cái kẻ hở của vụ án mà cung cấp cho viện kiểm sát nhân dân hay không cung cấp cái gì đó là còn tùy theo như vậy là tòa án nhân dân tối cao bởi vì cái thông tư liên tịch này nó xác định là gì là nếu cả hai cơ quan cả cần đến nhu cầu hồ sơ vụ án thì trước hết là phải ưu tiên cho tòa án nhân dân tối cao vậy thì đây là một điều ngay trong cái thông tư liên tịch này thì chúng ta đã thấy một điều gian dảo của nó một điều nghịch lý của nó bởi vì viện kiểm sát nhân dân tối cao không phải là cơ quan xét xử thì người ta mới cần như vậy là khi tức là với chức năng kiểm tra giám sát hoạt động tư pháp của tòa án nhân dân tối cao thì viện kiểm sát người ta mới cần như vậy đến hồ sơ vụ án thì trong cái thông tư liên tịch này nó đã ký ngay cái việc như vậy ưu tiên cho tòa án tòa án là nơi các anh xét xử ấy mà cho nên toàn bộ hồ sơ vụ án có tôi cho rằng như vậy này, trong lòng bàn tay các anh rồi tại sao các anh là còn ưu tiên này đây chúng ta mới thấy được cái thủ đoạn nham hiểm của tập đoàn Hai Bình mà đây nổi nổi lên rõ nhất đó là của Nguyễn Hòa Bình bởi vì khi ký cái ờ, thông tư liên tịch này ấy, thì Nguyễn Hòa Bình biết rằng bất lợi và không thể chấp nhận được với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bởi vì cái thông tư liên tịch này đã vô hiệu hóa chức năng giám sát về pháp luật của Quốc hội đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bởi vì muốn giám sát được muốn kiểm tra được thì phải thông qua hồ sơ mà hồ sơ thì tòa án nhân dân tối cao không cung cấp thì viện kiểm sát nhân dân lấy gì để mà giám sát để mà kiểm tra Nguyễn Hòa Bình biết thừa biết điều đó nhưng chúng ta biết rằng là gì thực ra Nguyễn Hòa Bình với Trương Hòa Bình là một cho nên cái thời kỳ công tác còn lại là hai ông tất cả mưu mô như nhau cả vì cái kịch bản của vụ án của cò voi này chính hai ông là đồng tác giả mà thì, thì còn cái gì nữa còn vướng mắc gì đâu cho nên cái chính ấy, là Nguyễn Hòa Bình biết rằng sau một thời gian thì là Trương Hòa Bình sẽ sợi gọi cái ghế tránh án tòa án nhân dân tối cao và cái ghế đó chắc chắn sẽ vào tay Nguyễn Hòa Bình bởi vì cho nên ông ta cứ ký bởi vì ký cái văn bản đấy là để thâu tóm toàn bộ quyền lực của ngành tư pháp chính vào tay tòa án nhân dân tối cao đấy là một thực tiễn chúng ta đặt ra một thực tiễn mà chúng ta đã nhìn thấy chúng ta đã phân tích rồi thế còn đi trở lại để phân tích làm rõ cái nội dung này trong tình tiết của vụ án với cục cầu voi mà các lực lượng từ luật sư luật gia và những người yêu nước của đội ngũ cựu chiến binh trong cả nước chúng ta kiên trì đấu tranh để vạch trần hồ sơ vụ án hồ di hải thì để minh chứng cho cái việc như vậy là thực ra toàn bộ cái bài viết của anh khiêm thì trong quá trình đấu tranh của chúng ta đã làm ra rất rõ rồi nhưng trong đó có những nội dung cũng chưa chính xác đâu bây giờ tôi nói ví dụ như cái ờ, việc tôi rằng như vậy là bây giờ là thủ tướng à, chính phủ và chủ tịch quốc hội hoặc là chủ tịch nước có quyền quyết định những vấn đề này vấn đề kia không có trong luật mà nói ra không có chuyện đó mà luật chúng ta quy định là gì là đối với như vậy là ủy ban thường vụ quốc hội là cơ quan đề xuất trước quốc hội những vấn đề mà qua quá trình nghiên cứu đối với các văn bản mà các cấp thuộc vào nền tư pháp đã ban hành để kiểm tức là kiểm soát đấy thế thì trong đó cái quyết định 05 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cũng là một loại văn bản do tòa án nhân dân tối cao ban hành thì hội đồng à, tức là là là, là ủy ban à, thường vụ quốc hội đề xuất vấn đề đó đối với quốc hội để xem xét khi phát hiện văn bản này đã vi phạm pháp luật và vi hiến và đồng chí tại cái uh, kỳ họp mà uh, 10 đầy 10 10 12 13 gì đó của cái uh, Quốc hội khóa 14 đồng chí Lưu Bình Nhưỡng đã nói vậy là thức suốt đêm để đọc hồ sơ vụ án và đồng chí rút ra một cái kết luận là quyết định 05 là quyết định vi phạm pháp luật và vi hiến đây vấn đề đặt ra là chỉ ra rất rõ à, ngay trong như vậy là quốc hội là một đồng chí tiến sĩ luật phó ban dân nguyện của quốc hội khóa 14 và bây giờ vẫn là phó ban dân nguyện nhưng đồng thời đồng chí còn là đại biểu quốc hội khóa 14 đưa ra nhưng mà chủ tịch quốc hội cũng không đề cập đến vấn đề đó không đề cập đến vấn đề đó và cho để cho nó tồn tại cho đến bây giờ thế thì nếu như giải quyết dứt điểm vấn đề này thì tôi nghĩ là không còn sự tranh cãi không còn sự tranh cãi thế nhưng bây giờ vấn đề đặt ra từ cái thực tiễn đặt ra ừ, với luật pháp của chúng ta đang bí tắc giải quyết vấn đề tức là khi hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đưa ra những quyết định vi phạm pháp luật và vi dân thì như vậy là cấp nào để xử lý vấn đề này cần phải được luật hóa một cách cụ thể hơn chứ không nên để chung chung theo cái dạng tức là giải quyết về vấn đề văn bản pháp lý ừ, văn bản pháp lý nhưng ở đây nó mang nặng về thủ tục hành chính hơn tức là đối với quốc hội xem xét và bác bỏ cái quyết định 05 thì đó cũng chỉ là nó mang nặng về cái thủ tục hành chính hơn nhưng nếu chúng ta có một cái cụ thể luật hóa vấn đề này ra đó là có thể thành lập cái uh, tòa bảo hiến chẳng hạn như các đồng chí đề xuất ấy thì tôi nghĩ rằng như đồng chí tổng bí thư đã nói là mà luật là do con người đặt ra trong hoạt động thực tiễn chúng ta thấy đang còn thiếu những vấn đề mà thực tiễn đang rất cần thiết đặt ra thì con người chúng ta quốc hội chúng ta có quyền không mà đặt quốc hội có quyền xây dựng hiến pháp và pháp luật bởi vì là cơ quan lập pháp mà toàn quyền việc đó thì tại sao quốc hội không làm đây là việc trong tay chúng ta cơ mà ừ, tại sao quốc hội vẫn cứ để như vậy bí tắc như thế trong suốt cả hai khóa hai nhiệm kỳ từ 14 cho đến bây giờ sang 15 đây là vấn đề thực tiễn đặt ra vậy thì phải chăng là nên thành lập gọi là cái tòa bảo hiểm đây là vấn đề mới vấn đề mới thì chúng ta cần phải tham khảo với luật pháp của các nước tiên tiến mà để chúng ta vận dụng vào của mình chúng ta không thể bê nguyên si nhưng chúng ta có vận dụng cho nó phù hợp với thực tiễn về đường lối chính sách và quan điểm của đảng ta đối với cái tòa bảo hiến ấy thì tôi nghĩ rằng để nó để nó giải quyết những vấn đề thông thoáng hơn nếu những trường hợp sau này có những trường hợp tương tự diễn ra thì chúng ta sẽ giải quyết và có lẽ rằng như vậy là từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Quốc hội đầu tiên năm 1946 là xây dựng hiến pháp và pháp luật thì chúng ta cũng chưa hề gặp một cái trường hợp nào như hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao mà do Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa phiên tòa. Đây thì chúng ta thấy là một vấn đề nó nó nó có thể nói là nó khác thường, nó khác thường, nó không phù hợp bởi vì cái khác thường này ấy, là như thế nào khác thường này nguyên nhân sâu xa của nó nguyên nhân sâu xa của nó là chứa đựng một âm mưu phản quốc tại sao tôi lại nói vậy bởi vì nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để nguyễn hòa bình thay mặt cho hội đồng giao thớt tuyên bố nghị án nhưng ông ta và tập đoàn giao thất lại trà đạp lên pháp luật và hiến pháp vậy thì ông ta nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chỗ nào bởi vì nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phải xuất phát từ hiến pháp và pháp luật đó là cái cốt lõi của nền tư pháp những cái này ông đều vứt ra ngoài thế thì ông đứng ở chỗ nào để ông nhân danh đây là vấn đề vi phạm nghiêm trọng rồi thế tại sao chúng ta vẫn cứ để vẫn cứ để để cho đến bây giờ và cuộc đấu tranh của nhân dân có thể nói rằng là trong suốt hơn hai năm qua ừ, chưa lúc nào ngừng ừ, trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam nói riêng quốc tế nói chung triền miên xảy ra sự tranh cãi sự tranh cãi về vụ án biêu cục cầu voi về nền tư pháp của Việt Nam và Việt Nam chúng ta Nguyễn Hòa Bình đã làm nổi tiếng ở đó cái vụ án biêu cục cầu voi này không phải chỉ có ở trong phạm vi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đâu mà lan rộng ra quốc tế rồi đấy nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đã gửi công hàm đến chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đề nghị xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Tổ chức nhân quyền quốc tế cũng kiến nghị và ngay Na Uy người ta không những là gửi công hàm đến chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người ta còn gửi kèm theo 25.000 chữ ký để yêu cầu và đề nghị với chính phủ Việt Nam xem xét lại vụ vâng. án Hồ Duy Hải. Và cũng trong vụ án này, chúng ta thấy nó kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay là 15 năm. Và cái chưa đúng ở trong cái bài viết đó là gì? chừng rằng đến 15 năm thì có thể nói rằng là uh, trong cái cái điều 27 ấy thì chúng ta đang còn tranh cãi về vấn đề tuyên bố vô tội đối với bị cáo đối với tử tù bởi vì anh không tìm ra được nhân chứng cụ thể anh không tìm ra được những yếu tố xác thực để xác định tử tù là hung thủ thì anh buộc phải tuyên bố vô tội và chỉ tuyên bố vô tội với tử tù chứ không thể tuyên bố với tội vô tội với tập đoàn giao thớt tức là những người khoác trên mình cái áo cán bộ tư pháp trong cả ba ngày cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân rồi tới tòa án tất cả những vị này phải lôi ra để truy cứu trách nhiệm hình sự bởi vì các anh cố tình vu oan vu khống cho một người dân vô tội thế cái điều 27 này không đồng nghĩa với việc là tất cả các anh đều vu can đâu chúng ta phải thấy điều đó mà đây người ta chỉ rất rõ là gì là tuyên bố vô tội với tự tu thôi với bị cáo thôi chứ không phải là tất cả cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta nhận thức đúng đắn về về điều 27 Ừ. và chúng ta cũng phải kiến nghị yêu cầu phải làm rõ cho đó nếu không thì nguyễn hòa bình có tài năng lách luật lắm trắng trợn lách luật lắm ông ta sẽ lách chỗ này đây ông ta lách luật để như vậy là nhân dân ta vẫn cứ nói rằng như vậy là là là là Nguyễn Hòa Bình ngồi ghế tránh án à, ngồi chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải yeah là hoàn toàn sai nhưng không phải sai đâu nó đúng đấy bởi vì là Nguyễn Hòa Bình lách luật rất là giỏi trong luật của chúng ta về tổ chức cái ngành tòa án ấy, là tổ chức các cái phiên tòa xét xử đã quy định rất rõ là trường hợp huy động tất cả hội à, tức là thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thì chủ tòa phiên tòa đương nhiên là tránh án tòa án nhân dân tối cao đây là luật của chúng ta ghi như thế cơ mà cho nên ông ấy làm đúng luật mặc dù ông ấy không phải chưa được như vậy là công nhận là thẩm phán nhưng mà chúng ta cứ ngược trở lại thế thế quyền xét xử mà tránh án hay là quyền xét xử thì làm cái gì và đã như thế thì tại sao như vậy là quốc hội chúng ta vẫn bầu ông làm tránh an toàn nhân dân tối cao đây là vấn đề chúng ta ngật cả hai phía chứ ừ. thế thì, thì nguyễn hòa bình đã lách luật ở chỗ này để chúng ta thấy được đấy là một cái sự lèo lãi của Nguyễn Hòa Bình thì tôi có thể nói là trên đất nước Việt Nam này chưa có ông nào mà có một cái tinh tế ừ, tài mò mẫm lách luật như Nguyễn Hòa Bình và thậm chí ông ta dùng cái bằng tiến sĩ học vị tiến sĩ học hàm phó giáo sư để ông ta trả lời chất vấn trước quốc hội về vụ án hồ duy hải cái mà quốc hội người ta cần là ông nêu ra chứng cứ khoa học hình sự để buộc tội hồ duy hải và xác định hồ duy hải ở mức như vậy là tử hình cái người ta cần cái đó cơ mà nguyễn hòa bình cũng biết thừa cũng đọc vị cái đó nhưng không ông ta không trả lời cái đó mà ông ta lãng tránh để cho quốc hội nghe một đoạn phim sách giữa như vậy là tử tù hồ duy hải có quan đang muốn tìm cách gạ gẫm để quan hệ tình dục với nguyễn thị ánh hồng nhưng ông ta lại phạm phải một sai lầm chết người tức là ông ta hoàn toàn thiếu kiến thức về tâm lý về diễn biến của nó không thể hai đôi một đôi nam nữ đang gả gẫm quan hệ và ông ta nói rằng sợ mối vân vân cái từ mà tôi nói nó thô thiển tôi không muốn nêu nữa ờ, đã nảy sinh ra những vấn đề này và khác abc đấy tôi không muốn nêu nữa như vậy là lập tức quay ngoắt trở lại khi không đáp ứng được yêu cầu tình dục thì lập tức ra tay để sát hại điều đó có thực tiễn diễn ra ờ, đúng như tâm lý của con người không cái điều này tôi có thể nói là một trăm phần trăm là điêu toa không bao giờ có chuyện đấy diễn ra đây là một vấn đề ngu xuẩn trong việc như vậy là lươn lẹo ờ, đối với Nguyễn Hòa Bình ở chỗ này thế thì cái cái bằng tiến sĩ của ông có xứng đáng không cái học hàm phó giáo sư của ông có xứng đáng không thế rồi đến mức độ như vậy là phó chủ tịch quốc hội lúc bây giờ đang chủ trì đã yêu cầu đồng chí nó ngắn ngắn gọn lại ông ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt và rất tiếc rằng 500 đại biểu quốc hội không có phản ứng nhẽ ra 500 đại biểu quốc hội phải tuyên bố thẳng thừng rằng chúng tôi cần là những chứng cứ xác thực và những chứng cứ khoa học để xác định Hồ Duy Hải là hung thủ thực sự của vụ án. Thế tôi xem Nguyễn Hòa Bình nói gì? Nhưng mà rất tiếc là Quốc hội chúng ta cũng không đưa ra những chính kiến như thế. Cho nên Nguyễn Hòa Bình có thể vẫn tự tung tự tác, vẫn diễn thuyết này. mà để cho Quốc hội nghe thì chúng ta thấy được đấy là một cái minh chứng về cái sự tài lách luật của Nguyễn Hòa Bình trong cái thực tiễn thế còn đối với cái vụ án của cụ cầu vô cho đến bây giờ thì có thể nói rằng tất cả một đống hồ sơ nguy tạo của tập đoàn giao thức mà đạo diễn không ai khác hai mình thế còn dẫn diễn biến ra toàn bộ vụ án này chúng ta thấy đầy giấy những mâu thuẫn bất hợp lý bất công là gì một cái tòa án này khi xảy ra thì chính như vậy là tòa án nhân dân tỉnh Long An chỉ định hồ sơ à chỉ định à, luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải là chính là tên Quyết mà Quyết thì lại chính là nguyên là một cảnh sát điều tra và thực sự trong thời gian rất ngắn với tư cách là luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải nhưng không hề tìm chứng cứ để minh oan cho thân chủ mà luôn luôn tìm cách để buộc tội bị cáo buộc tội thân chủ của mình buộc tội Hồ Chí Hải cho nên đã bàn bạc với ờ, ờ, đám lan xù rồi vân vân để bày binh bố trận ra cái chuyện như vậy là buộc tội hồ di hải buộc tội hồ di hải và cái giá phải trả của tên luật sư này là phải đi sang thế giới bên kia sau đó là đến nguyễn văn đạt thì nguyễn văn đạt cũng chập chứng phát hiện ra là 41 điểm mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án và đến nguyễn hồng phong thế thì rồi là giữa hai cái vấn đề này đến khi như vậy là ra tòa xét xử sơ thẩm thì có thể nói là là là cũng gần như không có luật sư phải không nào à, với luật sư quyết lúc bây giờ thì là là một tên như vậy là tìm ngoài cách để buộc tội hung thủ ấn à, buộc tội nhân thân chủ của mình thì nói là luật sư bào chữa cái gì nữa à, đến Nguyễn Văn Đạt thì chắc là chưa được ra ra tòa phiên tòa lần nào à, thế còn đến cái phiên xét xử phúc thẩm thì tôi không thấy sự xuất hiện của luật sư ở trong cái hồ sơ vụ án này mà chỉ th chỉ thấy như vậy là Nguyễn Văn Đạt sau khi là nghiên cứu hồ sơ chỉ ra 41 điểm mâu thuẫn và ông ta tự bàn giao lại cho Trần Hồng Phong. Trần Hồng Phong chỉ với tư cách là trợ lý ở à, gọi là hỗ trợ pháp lý cho gia đình nhà bà Loan chứ không nói gì đến Hồ Duy Hải và tôi không cũng không nghĩ rằng cái chức năng này thì ai đưa ra quyết định đó và có giá trị về pháp lý như thế nào thì chúng ta cũng thấy chưa từng thấy mà đây chính là cái sự ngụy tạo là cái sự có thể nói rằng là uh, tứ bịa ra một cách hết sức thô thiển của tập đoàn giao thức mà chủ biên của nó đạo diễn của nó chính hai vị chúng ta không thể chấp nhận được phải không nào đây là những đầy giấy những thực tiễn mà như vậy là trong vụ án biêu cục cầu voi thì rõ ràng là một vụ án như vậy là do hai bình là người đạo diễn viết kịch bản và để sử dụng những nhân vật đóng thế trong cái lực lượng này và chính vì vậy cho nên nó được xây dựng trên nền tảng bẩn đó là sự chỉ đạo của bọn tình báo Hoa Nam và sự gian dảo của tập đoàn Hai Bình do đó cho nên quá trình giải quyết vụ án mâu thuẫn càng nảy sinh và khi giải quyết mâu thuẫn thì tự nó tự nó vạch chân nó lại ông tôi ở bụi này cho nên chúng ta mới có quyền đấu tranh để vạch vòi để tìm ra để chỉ ra cho rồi đồng giao thức thấy cái sai thấy cái vô lý và chúng ta chứng minh rằng hồ chí hải không liên quan đến hồ sơ không liên quan đến cái chết của những nạn nhân mà một yếu tố khoa học hình sự có thể nói là một đoàn rắn thẳng vào các phiên tòa và vô hiệu hóa các phiên tòa ở chỗ như vậy hồ chí hải không hề có chứng cứ khoa học hình sự để chứng minh Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường vụ án. Thế thì cơ sở nào để cả ba phiên tòa vẫn kết luận Hồ Duy Hải phạm vào hai tội giết người cướp tài sản. Đấy, giết người và cướp tài sản và đi đến mức án là tử hình. Đây là một vấn đề chúng ta đấu tranh kiên quyết ở chỗ này. Và chính vì thế cho nên là nó đã vi phạm pháp luật. Khi đã không đầy đủ chứng cứ mà chỉ bằng sự như vậy là uh, ờ, suy diễn thôi của nguyễn hòa bình thôi và của tập đoàn giao thớt thôi chỉ bằng sự suy diễn thôi mà luật pháp chúng ta đã nói là mọi sự suy diễn đều vô tội có nghĩa là tất cả những hành vi suy diễn hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý để tuyên bố vô tội là cho đó yeah thế thì như vậy là buộc tòa án phải tuyên bố hồ duy hải vô tội để tuyên bố vô tội còn không có chuyện tuyên bố vô tội và tuyên bố có tội khi là không có đầy đủ chứng cứ và mọi sự biện minh vào đều là không có căn cứ và đều không có giá trị về mặt pháp lý đều vô tội mọi sự suy diễn đều vô tội dẫn đến cái gì là vô tội không chấp nhận cái suy diễn đó đấy chính là cái hiện thực rõ ràng nhất trong vụ án này ừ. vậy thì từ cái vụ án ấy chúng ta đấu tranh chúng ta vạch vòi cho đến bây giờ thì có thể nói là nó rõ như ban ngày rõ như ban ngày rồi thế thì vấn đề đặt ra ừ, là ừ, có thể nói rằng trong thực tiễn trong suốt như vậy là 15 năm qua các cơ quan từ chính phủ đến quốc hội và đến chủ tịch nước chúng ta đều rất tôn trọng luật pháp cái quyền xét xử thuộc về tòa án chúng ta thực hiện rất nghiêm điều đó nó được thể hiện rất rõ là gì là khi mà chủ tịch nước gửi công văn hỏa tốc đề nghị đội thi hành án của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tạm hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Hồ Chí Hải thì chính cái đội thi hành án này như vậy là đã đồng ý và ra quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Hồ Chí Hải chứ không phải là chủ tịch nước ra quyết định tạm hoãn thi hành án đây là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau mà có thể nói là chủ tịch nước chúng ta cũng hết sức là tôn trọng thượng tôn pháp luật văn phòng chủ tịch nước văn phòng thủ tướng chính phủ rồi là ủy ban thường vụ quốc hội và ủy ban tư pháp của quốc hội đều gửi công văn hỏa tốc cho viện kiểm sát nhân dân tối cao và tránh án tòa án nhân dân tối cao đề nghị xem xét lại vụ án hồ duy hải trên cương vị chức trách của mình không hề đặt vấn đề là các anh phải xem vô tội hay có tội không đặt cả cái đó mà các anh xem xét lại theo cái chức trách của các anh thì như vậy là đến năm 2019 thì đồng chí Lê Minh Chí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra kháng nghị giám đốc thẩm cho đến bây giờ 17 điểm mà quyết định quyết nghị không quyết định không năm mà quyết định 15 của viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa ra là giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải thì hoàn toàn chính xác cho đến bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là hoàn toàn chính xác và ngay từ lúc đấy lên các cái thông tin và trên cái youtube của mình tôi cũng đã kiên quyết đấu tranh về việc tôi hoàn toàn ủng hộ cái quyết định hết sức khách quan phù hợp với thực tiễn của vụ án phù hợp với như vậy là pháp lý của luật Việt Nam chúng ta quy định và đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân đối với vụ án Hồ Duy Hải thế thì tôi đã khẳng định vấn đề đó mà ta ủng hộ hoàn toàn đồng chí lê minh trí là đúng còn tập đoàn giao thất của nguyễn hòa bình là hoàn toàn sai là nguy tạo là nguy tạo là phản quốc và cho đến bây giờ có thể khẳng định một điều là tập đoàn giao thớt đã trở thành như vậy là tập đoàn tội phạm với tội danh phản quốc nhằm phá hoại cái nền tư pháp của chúng ta mong rằng như vậy là đảng nhà nước quốc hội và các cơ quan chức năng chỉ đạo khẩn trương giải quyết để đưa vụ án của Duy Hải ra trước ánh sáng để đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân và nhanh chóng củng cố lại cái nền tư pháp chúng ta hiện nay đang đổ nát. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và đồng đội đã chú ý lắng nghe. Dạ vâng. Xin à, chân thành cảm ơn ý kiến à, của bác cựu chiến binh à, Công Lý đến từ Hà Nội. Và như vậy là thông qua cái vấn đề chia sẻ của bác Công Lý thì chúng ta có thể nói rằng là cũng hoàn toàn nhất trí với cái cơ bản là nhất trí với những cái nội dung mà mà mà hiện trạng hiện nay đối với cái vụ án biêu của voi và đến với đối với cái vấn đề của từ tù Hồ Di Hải thì bây giờ cháu cũng nghĩ rằng là cũng không cần phải kêu oan nữa mà bây giờ là chúng ta phải đòi công lý chứ không phải kêu oan nữa đúng không ạ bởi vì cái vấn đề là hiện nay cái quyết định 05 và cái vụ án này các cơ quan tố tụng ba cấp à, tòa rồi thì các cơ quan tố tụng của Long An họ đâu có làm đúng Đó. nên là gì cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là gì phải làm sao là gì công lý phải được thượng tôn phải được thực thi và Hồ Di Hải phải được trả tự do đó là cái điều mà nhân dân đang mong muốn đang chờ đợi à, cũng à, xin chân thành cảm ơn ý kiến Ờ, của bác Công Lý và cảm ơn bài viết của uh, giảng viên Hoàng Anh Khiêm uh, mà trong cái chương trình ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được nhìn nhận uh, lại một lần nữa